các bạn thân mến hôm nay uh, chúng ta lại tiếp tục với cái bài uh, số 8 bài này là bài số 9 thì uh, hôm trước là chúng ta đã học đến cái phần chúng ta tạo model login thì trong model login này nó liên kết với một cái bảng của chúng ta uh, cái bảng mà hôm trước chúng ta đã tạo đấy các bạn xem lại cái cấu trúc bảng nhé đây cấu trúc bảng của chúng ta đây Đấy. bây giờ chúng ta mở navigate ra rồi chúng ta có phần quản lý điểm đây chúng ta có bảng user đó trong đó này ID là key first name là tên trước tên sau địa chỉ giới tính mật khẩu ngày tạo giờ giờ update vân vân và vai trò Đấy. vai trò của cái người của cái người mà quản lý thế thì à, ở bài toán này của chúng ta là nếu đúng người quản lý thì được vào sửa hồ sơ và nhập điểm còn nếu không thì chỉ xem được thôi chỉ xem được thôi các bạn hiểu chưa nếu không thì chỉ xem được thôi đó. rồi thì bây giờ các bạn sẽ làm cho thầy một cái nữa cái ờ, phần trang tiếp theo nhé bây giờ cái phần ờ, view phần view phần view của chúng ta ở đây là gồm có danh sách và danh sách lớp đây, đây sẽ danh sách lớp của chúng ta đây nhá yeah thế thì trong danh sách lớp này các bạn à, các bạn xóa hết form đi cho thầy à, ta ghi thêm một cái nữa là danh sách hồ sơ rồi để nhìn đến hồ sơ nào chúng ta ghi sang một file khác nhá chúng ta ghi là đây là danh sách lớp ban đầu đúng không của chúng ta bây giờ chúng ta ghi là danh sách lớp ờ, để danh sách lớp à, cái, cái cái ban đầu chúng ta sửa và xóa thì bây giờ chúng ta thì danh sách lớp view à. đây hoặc là ta điền là view danh sách lớp à. cái này dùng để xem thôi nha các bạn nhé ok xong phần này thì các bạn xóa cho thầy từ cái ờ, form đi Đó chỉ để bảng danh sách thôi rồi thì bây giờ hai clip này thì xóa hết cả chỗ này đi hết form này rồi clip này clip này xem chỗ nào clip này cũng ờ, thì thường đúng không rồi chúng ta xóa hết đi thôi nha yeah. và ta để nguyên cái này thôi rồi thì bây giờ chúng ta lên cần trôn chúng ta lên cần cần trôn lơ Đó, thì sửa các thứ để nguyên này ta chỉ cần sâu ôn sinh viên thôi sâu ôn sinh viên ở đây và các bạn cũng cho ra cái phần này là eco view ta cũng sẽ có là A, ta chỉ thêm một cái view nữa view này là dùng để cho người dùng nhá sinh viên à, để cho cái các bạn cũng lớp ở xem thôi nhưng không được sửa Đó. không được sửa và chúng lại eco view eco view mở ngoặc ra quản lý tiền chúng ta cho cũng giống ở trên quản lý điểm tiếp là view view danh sách lớp Đó. cái này là dùng để người người dùng như là các bạn các bạn có thể vào xem được nhá và chúng ta phẩy đây là biến a truyền vào a à, ok xong rồi bây giờ chúng ta vào view vào view chúng ta sẽ nào phần à, xóa sửa đây thầy xóa hết ra cái này nhé đây chỉ cần xóa cái này này chỗ này xóa sửa chúng ta bỏ đi đấy cái phần này chỉ view thôi nhá các em nhé view để xem hồ sơ thôi rồi đấy coi như là chúng ta cái à, cái view này là làm sạch và bây giờ chúng ta vào vào đây vào đây thì chúng ta thấy này và cái à, view mà cái cái mà welcome ấy à, xem hồ sơ thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cái giao tơ đó ra nha các bạn gọi đi cho thầy bay bằng bay xong bây giờ các bạn uh, nối vào trong cái chỗ là sâu đây nối vào đây nhá nối vào chỗ đây là sâu ôm sinh viên này đấy các bạn vào cái chỗ quần uh, quản lý điểm danh sách và sâu ôn sinh viên thì chúng ta làm ở trong view này như vậy là bây giờ chúng ta đắp vào đây nhé rồi index php rồi đến view là quản lý điểm rồi chúng ta là danh sách lớp rồi đây chỗ này nhé em nhé Đấy. rồi danh sách lớp Đấy rồi đếm sâu ôm sinh viên Đó. rồi ờ, bây giờ chúng ta thử nhé chúng ta thử xem là sâu ôn sinh viên nó ra chưa để lát nữa chúng ta đăng nhập thì nó vào được đúng không nào nào bây giờ các bạn lên logo của họ à. máy của thành máy cùi bắp mà nó chậm đây bây giờ danh sách hồ sơ đây chỗ này chưa ấn vào chỗ này À, ngon rồi đúng không anh menu bảng menu của chúng ta ở đây à, đơn giản đây thôi rồi và chúng ta nhìn thấy là cái phần này không có xóa sửa gì cả nghĩa là không có bạn nào xóa được đúng không các em đấy mà chỉ vào xem được thôi điểm cũng vậy nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái phần sau thứ nhất là đăng nhập rồi như thế nào đấy bây giờ đăng nhập thì chúng ta bây giờ chúng ta thầy làm cái việc như sau thầy vào google thầy search thầy chọn là bút bootstrap được không em rồi chúng ta vào đây nhá giống như lần trước chúng ta vào Đấy. chúng ta vào trước ta vào bây giờ ta chọn đúng cho mình nhá rồi à mà chúng ta thấy đương nhiên cái này chạy cái này nó chạy chạy cái này là hình như là đã ta, đặt giao tơ bên trong rồi đúng không em nhỉ đấy ta đặt bên trong rồi bây giờ không có mà ta muốn vào danh sách lớp thì ta phải gì ta phải làm cái section để cho nó uh, nó ghi được cái người ta, người quản lý vào thì người ta mới sửa được còn nếu không người ta đánh vào tiếp là ví dụ như là danh sách lớp rồi tiếp tục uh, như ờ, như chỗ này là các bạn là bị rồi đúng không? Tại bây giờ ta tiếp tục ra lại vào chỗ là hiện danh sách là hỏng rồi Đấy. người ta vào trang ờ, trang của chúng ta là người ta sửa đúng không nếu như mà bây giờ thầy xóa này đi Đấy. rồi người ta dò được người ta tìm này thế là người ta xóa sửa được đi mất hồ sơ mất điểm đúng không không làm gì được vậy thì chúng ta phải đi làm việc đó rồi bây giờ chúng ta bắt đầu mới vào phần search đây các bạn tìm form cho thầy nha yeah. Các bạn tìm form cho thầy À, bây giờ chúng ta tìm cái form có login Đấy, chúng ta chọn form ở đây Còn form mà uh, Ờ, đang ờ, sai ấp thì chúng ta sẽ ờ, sửa nhá đấy Rồi bây giờ thầy chọn form sai sai in đây ok đấy thầy chọn form này được để xem form size in là từ chỗ nào form gồm có này ở ờ, input vân vân này copy chỗ này nhé. là cái này để làm form uh, ờ, sign or copy một chúng ta bật bật cái này của chúng ta ra chúng ta vào chỗ view danh sách nhập hồ sơ rồi hai cái này là xóa nó đi nhé cái này không để dùng làm việc Đó, bây giờ thầy cho thêm ra các em tạo thêm thư mục được không có thì chúng ta làm luôn chúng ta chọn vào đây là file bloggy.php đó à. chúng ta dán cái này vào đây cho thầy đồng thời các em view lấy cái phần trên đầu nhé phần header này các bạn các bạn dán lên trên cho thầy đấy đến body nhé hoàn vào sai trong linh đạo đấy, bây giờ thầy tán thêm được không ok ngon rồi nhá còn sửa chỗ này thôi chỗ này là lóc in thôi rồi phần uh, tiếp tục trở lại copy phần phần thân phía dưới cài ờ, cái phần cài ờ, cái phần phía dưới này. Đó. phần đóng phía dưới là phần trở đến tất cả những jQuery, bootstrap vân vân ở bên trong trong nó là bây giờ ta chạy phía dưới này copy cái phần của bài trước ấy đấy, đấy thì lấy từ form đến form đây rồi đấy. thì bây giờ ta sẽ gì ta sẽ thử vào login nhé rồi bây giờ các bạn vào phần uh, welcome đây login này Đó, đăng nhập rồi ok chúng ta cũng làm như vậy nào làm ta đây ta mới làm đường dẫn nhé và ta chưa làm hàm cho nó đâu nào chúng ta bằng bay đây chấm tht rồi quản lý điểm rồi danh sách lớp à, ta làm ta thích thì ta thêm hàm nữa rồi thôi làm thêm hàm nữa đi cho nó vui ghi là tăng trưởng nữa mở ra login rồi đây các em làm đến đây nhé à, các em đóng này là à, rồi ok cái này chưa có giao tơ đúng không đây mới là trên link thôi bây giờ ta vào ta vào chỗ phần controller controller của chúng ta mới quản lý điểm mới có sách sách lớp bây giờ ta phải tạo thêm một lớp nữa là lớp đăng nhập lại lớp nhé chúng ta viết ở đây chúng ta ghi là đăng nhập đây là lớp đăng nhập được rồi đây đấy lớp đăng nhập này bây giờ chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ viết phần đăng nhập cho nó đúng không các em rồi bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ viết mã vào đây namespace coordinate controller namespace à, user à, u, yeah coordinate đó controller nào user ordinary PP program rồi request platform request là interface hai này nhá use coordinate ừ. chúng ta http rồi chúng ta tiếp tục cho thầy là regret rồi z con rồi bây giờ regret regret rồi phần tiếp theo chúng ta là use app app trong này của chúng ta mình đến model đúng không rồi chúng ta tiếp tục đến uh, model chúng ta là quản lý điểm rồi chúng ta đến tiếp tục theo là login sinh viên đó rồi cái này chúng ta mở ngoặc mở extend cho thầy là cần đơn rồi Đấy. chúng ta extend nó lên và nới rộng của cái à, các em chú ý nha lớp này là lớp mở rộng của lớp cần đơn tức là nó sẽ kế thừa lớp cần đơn bây giờ chúng ta sẽ khai báo các biến biến thứ nhất các em chú ý cho thầy nhá. là chúng ta đặt là protect biến bảo vệ này để gì chống tin tặng nó xâm nhập vào Đấy, nó được chỉ kế thừa trong lớp của nó lớp cha lớp con ờ, và hệ thống lớp của nó thôi chứ còn không được kế thừa ra khác ờ, khác ngoài lớp này chúng ta chú ý nha lớp nào mà không kế thừa thì nó không thể lấy ra được nhưng mà public thì nó lấy chung được còn private thì chỉ có lớp con những cái phương thức trong lớp con sử dụng được biến đó thôi còn ở đây thì chúng ta thì các phương thức là sử dụng được trong public validation thầy nói rõ như thế nhá tiếp theo là product login login model này cái này cho nó trở vào trong cái mô đồ như là point đấy rồi tiếp theo là chúng ta object object chúng ta ghi cho thầy miếng section và thầy sẽ nói uh, section là như nào section đấy nha à, một ấy thôi thầy uh, cố tình ghi là một chữ s thôi nhá à, ờ, project rồi chúng ta đánh miền bay u giờ giờ được rồi ờ, ok bây giờ chúng ta hai hàm xây dựng nhá hàm xây dựng đầu tiên public hàm này là hàm xây dựng các em chú ý cho thầy hàm này hàm xây dựng public rồi ờ. public now function contract đó rồi đến này các bạn bỏ cái này đi cho thầy nhấn locker này nha yeah. rồi bây giờ các bạn các bạn à, khởi tạo các biến trước cho thầy Đấy, các bạn khởi tạo cho thầy là thứ nhất là bờ service Đó. và validation tức là biến kiểm tra về thông tin đấy từ form sang phần tiếp theo là chúng ta section set biến này của chúng ta là bằng thì cũng bằng config section service section à, khởi tạo section và chúng ta tiếp tục là this section start đây à, bây giờ thì mình nói kỹ chỗ này nhá khi một bìa một biến section trong lớp này được khởi tạo chọn vào section và section uh, nhấn full uh, ờ, với lại chúng ta là section này được trỏ ra phương tác là bắt đầu khởi động có nghĩa là trở đi các em được sử dụng chúng ta sẽ được sử dụng đến biến section tức là biến này là lưu trữ lại phiên làm việc phiên làm việc thì phiên làm việc này của chúng ta là lưu trữ và lưu trữ để xuyên qua các trang tức là nó sẽ dự biến xuyên qua các trang để biết được là cái người nào mà đăng nhập vào và đến khi thoát ra thì nó sẽ biết được cái người đấy thoát ra và người đấy làm những cái việc gì ở trong trang thì nó đều lưu lại đấy, nó đều lưu lại giống như là khi người sửa điểm thoát ra rồi hoặc là giống như các em đăng nhập vào hệ thống UPM đấy thì khi đăng nhập vào thì ở ờ, trên hệ thống sẽ lưu lại tên của các em đang đăng nhập các em thoát ra là logout giống như là chúng ta hiểu là như là có Facebook thì chúng ta cũng phải đăng nhập vào cả lớp nhớ chưa Đấy, mình session nó làm như thế nhé rồi chúng ta tiếp tục zip uh, login model đây login model này bằng new new đây là login sinh viên model Đó. ok rồi chúng ta bây giờ đã xong cái phần này bây giờ chúng ta thử gọi cái uh, hàm login ra nhé public function Đấy, và chúng ta sẽ gọi hàm hàm login ra thế thì ờ, ở đây các em sẽ cho thầy một cái là eco view eco view nhé rồi chúng ta xuống view là quản lý điểm rồi tiếp theo là login Đó. tiếp theo là login thế bây giờ cái này nó phải có sao tơ dẫn đường giao tơ lại mở giao tơ ra dẫn đường copy xuống đây đặt thêm một cái nữa chúng ta vào quản lý điểm này đăng nhập chúng ta sẽ có thể là đăng nhập nhập nha rồi đăng nhập của chúng ta đây chỗ này chúng ta xác định là trong cái phần đăng nhập nó login login rồi Đấy, chúng ta cũng sửa ở đây à, chúng ta chú ý cho thầy nhé đăng nhập là tên lớp còn login là tên phương thức thì chúng ta hai chấm vào đây là login là public function đã login nhớ chưa không gian thì giống nhau space là không gian giống nhau đấy ta làm được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào lại bằng đây à, bây giờ nhé rồi đã vào tăng nhập ôi rồi ôi rồi bây giờ ta phải sửa chỗ này đúng không em ồ ok đúng rồi đã sửa lại bên trong đấy để, để, để nó đúng các bạn tròn nó giảm xấu rồi xong rồi này và chúng ta xuống view rồi thầy lại phải làm cho ba cái bit đúng không ba bạch chia deep này mát này md này md ba này đó thầy cho một cái hàng gọi là row vào đây nhớ chú ý thầy tạo một hàng và bây giờ là thầy à, khóa cái hàng nữa là đó trong hàng này sẽ có ba cột cột thứ nhất rồi bây giờ sang cột thứ hai nhé lớn là một đến đây rồi tiếp lập đây form đây đang chưa giờ ta mới thêm à, thêm một cột nữa ít 3 4 12 một cái ở giữa thầy cho là 33 một cái giữa là 6 đúng không giữa là 6 nha deep này cái này thầy cho là MD3 bây giờ thầy sửa thành MD6 tất cả có 12 cột thì cái cột ở giữa là chiếm là 6 phần hai cột hai bên là 33 ba Đấy. và bây giờ thì cho cái phong này vào thì bôi này nghĩa là thầy copy cả phong các em không bôi được thì em phải bôi cả phong nhé ta cắt ta cho nó vào sáu đấy các em nhìn thấy bên trong 6 là cột 6 rồi đó bây giờ chúng ta chạy bên này nhìn trong đàng hoàng ra rồi đàng hoàng rồi thầy sửa cho giữa rồi chúng ta sẽ này nhé chỗ này là sai ép thêm một nút sai ép bên cạnh nữa rồi nha các em chú ý nhìn vào form rồi submit để dành cho một cái nha thì cái này là đăng ký là đăng nhập copy cái này thêm một nút nữa đặt bên cạnh Để cho nút này là nút size up rồi lát nữa ta sẽ làm nút làm phong form size up xong đúng không bây giờ chúng ta nhìn nhé Đấy. đăng nhập à sai ấp thì viết hơi thiếu chữ rồi bây giờ chúng ta chỉ cần là sai Đấy, sai ấp rồi ngon không em Đấy, mật khẩu password Đấy. check me out đúng không Đấy. chúng ta lát nữa chúng ta sẽ xây dựng thì sai ấp nhá vì video của thầy ờ, nó dài quá nó hay bị đơ cái cái video nó sẽ bị đơ vậy chúng ta sẽ chú ý là làm cái này cho thầy đó làm thật chậm nhá